con đi kiếm ăn mẹ ạ Ôi Hay quá Nó bẩn người chứ kìa Chào các bạn đã đến với kênh Cô Lươn Hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ video Chào các bạn Hôm nay là mình mình Cô Lươn Bố vô tin không Chào các bạn Hôm nay bố đang tìm một con lươn rất to Nha các bạn Đây là hái hoa này mình đã từng đi đi hái hơn. Con to không bố? này kia ừ, u hoa này mình nhặt hết cho mẹ rồi đây cho mẹ tặng cho mẹ cảm ơn con đây, cho mẹ cảm ơn con em quá rồi em rồi cảm ơn nọ ừ. ừ. ui ngại em nhiều thế à rồi cô sẽ lên này các bạn nhá không biết có gì đâu chạy con lươn nha Wow, con lươn Em bé luôn Nặng ngang quá Chụp ảnh đi, nó đang có chụp ảnh đó Đấy Chụp ảnh rồi kiếm ăn mẹ ạ Ôi Hay quá Nó bẩn người chứ kìa Nó phải dội cho nó ngay Nó bẩn người cho kìa Đây các bạn Nó cho con lươn <laughs> Nó ta thiệt đấy Sao Nên nó bẩn người kìa Quay cái em pin nè con con ui các bạn này này này đây nha về tổ nhà đi đi con lươn em về đi rồi chị sẽ thấy